bạn từ 15 đến 18 mơ mơ màng màng tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn cái tuổi sai lầm cực kỳ lớn của phụ nữ lấy tiêu chí phim Hàn Quốc làm đầu xem xong khóc mà toàn phim thương mại phim tào lao phim nào cũng hai đứa yêu nhau xong một đứa nhảy vào thế là mối tình tay bà một đứa chết hết tiền cho nên cái tuổi nó mắc cười lắm đúng thế nào thôi bỏ nó đi chuẩn bị phải đấu đá với cuộc đời rồi tuổi từ 18 đến 25 và đây là cái tuổi kinh hoàng nhất tởm nhất nó gọi là tuổi khẳng định mình đấy nam là khẳng định bằng cách thuốc lá đấy hoa chán đấy mẹ chở bạn gái đi chơi mà bạn gái chỉ cần vỗ bài ấy, anh đi chậm thế là trời mút cần không tao hết rồi ngoài cho nên cái tuổi này nó tai nạn nhiều nhất ấy. đấy mà chủ yếu là do cái con ngồi sau chứ không phải thằng cầm lái còn nữ nó khẳng định cái tuổi này nó khẳng định bằng cách thế mà cái giác quan sáu nó, mạnh nhất cuộc đời nó nhạy đến mức ngộ nhận luôn thằng thầy chỉ cần xuống hỏi thăm một cái thôi lập tức phản xạ rồi ông thầy thích tao rồi cho nên là nó ngây ngã ngây ngô ở cái tuổi này thằng nào mà yêu bà là phải to cao đẹp trai phải phải phải phải quan điểm này phải ga lăng này phải chiều chuộng này wow wow wow đẹp trai chính là phần giá trị gia tăng thôi nó không có một ý nghĩa đấy cả có thì tốt nhưng nó không phải là trật tự một đó tính tình quan điểm lối sống ý chí thì đây là phần thực còn nó thằng đàn ông đích thực thì là phần lõi nào bây giờ chọn bò chọn phần nào trước đấy phải nói chứ năm nay mẹ cái tuổi này cứ nhà thì giá gia tăng mẹ thấy đẹp trai cái là xỉu lấy thằng to cao đẹp trai về xong cuối cùng kết quả phần lõi xăng phải nhớt nhớt nhiều hơn xăng mày chết tao cho nên trong ngôn nó nói để cho một cô gái 23 tuổi mà chọn một thằng đàn ông làm chồng đó là một việc làm quá sức thế bây giờ sau tuổi 25 ui rồi yêu thằng thứ nhất dính sở khánh yêu thằng thứ hai dính anh ruột sở khánh đời nó tát cho bô bô bô thì cái tầm tuổi từ 25 đến 30 nó gọi là tam thập nhi lập nghĩa là bắt đầu biết đúng và sai mẹ tự nhiên ít nói đi trầm ngâm hơn nhìn cuộc đời không tin thằng nào nữa còn mấy ông mà uh, trai 30 là bắt đầu chọn vợ là bắt đầu chuẩn xác thôi. chứ còn dưới 30 mà chọn bò mới chọn vợ. sai lầm điển hình của thằng đàn ông là chỉ chọn theo biến chứ không phải chọn theo hàm cho nên nó chỉ cần một cái nốt ruồi ô quá đã một hàm răng khảnh ô quá đã nó sẵn sàng nó nó bê ngay một con yêu tinh để làm vợ đấy là sai lầm điển hình của thằng đàn ông lấy con vợ rất đẹp về nấu cơm cho anh ăn bắt cơm ra heo nó lắc đầu rồi xong rồi con ơi con ở cái tuổi này này nữ là cũng thế đó cho nên cái sai lầm ấy là trước 30 là nó bị đến đây thì bắt đầu nam chọn vợ nó chuẩn xác hơn cho nên bạn gái nào mà có thằng bồ mà 25, 26, 27 Ui rồi mẹ ghen tuông này Hoành tráng này Dặn dò này Dạy dỗ này ừ, sợ mất này đòi cưới nó mà đòi cưới lời khuyên của tôi cưới cưới trước khi nó kịp hôn